nay thì mình sẽ giới thiệu với cả các các bạn một chiếc xe nâng tay cao thủ lực một tấn nâng cao 3 mét chiều cao 3 mét là chiều cao kho phù hợp với tất cả các cái kho bãi có kiện hàng và hàng hóa nhỏ thì con xe này thì hoàn toàn có thể phù hợp sau đây thì các bạn hãy cùng lên xe con xe này chi tiết cùng với mình nhé <laughs> sau đây thì các bạn hãy cùng ờ, xem chiếc xe này với mình nhé dòng xe ngày hôm nay mình mình muốn giới thiệu với cả các bạn là dòng xe của Fosan Uh, ờ, Fosan là một trong những thương hiệu xe nội địa của Trung Quốc được ờ, rất nhiều chủ xưởng cũng như là nội địa Trung Quốc tin dùng bởi vì ờ, sao bởi vì tất cả các cái mối nối mối hàn của xe nâng tại đây thì rất là ít và mặt càng nâng thì rất là chắc chắn ngoài ra thì bánh xe thì cũng sẽ to hơn so với cả bánh xe của thương hiệu Newly và Mai Hui kích thước của bánh xe ni lông này là 180 x 50 thì uh, Hiện tại thì bánh xe này có thể phù hợp được làm việc ở những nơi mà có nhiều nước cũng như là các cái môi trường làm việc ờ, ở ngoài trời phía bên này chính là phanh phanh chân và các bạn có thể phanh khi mà muốn cố định hàng hóa hoặc là ở những cái chiều cao dốc mà muốn cố định lại hàng ngoài ra thì ờ, phanh xe thủy lực ở bên mình thì ờ, sẽ có phần đạp chân ống thủy lực tay cầm tay cầm các bạn có thể xoay 360 độ để các bạn có thể uh, điều chỉnh hàng hóa việc nâng hạ hàng hóa lên xuống thì sẽ bằng thủy lực và cơ và sẽ bằng tay cầm này nhé Chốc nữa thì mình sẽ đạp xe lên uh, chiều cao tối đa để các bạn có thể xem Trung bình thì chiều cao tối đa trong uh, quá trình đạp thì sẽ rơi sơ vào khoảng uh, 2 cm một lần đạp Phía trên này thì sẽ có thông số của xe Như các bạn đã thấy thì sẽ có model uh, tải trọng ngày uh, sản xuất và số series Phần phía dưới chính là cái um, thông số để cảnh báo Thì các bạn lưu ý là trong quá trình sử dụng thì mình sẽ không uh, chui vào trong càng nâng cũng như là làm những cái hoạt động giống như ở trong hình ghi nhá Ngày hôm nay thì mình sẽ ờ, nâng kiện hàng này Kiện hàng này thì có tải trọng là 500 cân Sau đây thì anh kỹ thuật ở bên mình sẽ tiến hành nâng kiện hàng để các bạn xem nhé Các bạn lưu ý là nếu như mà sau kiện hàng thì các bạn hãy ờ, để càng nâng sát xuống phía dưới để tránh bị ờ, sờ càng Cũng như là cho vào chính giữa Hiện tại thì dòng xe này phù hợp với cả palette một mặt không thanh rằng Tất cả các dòng palette một mặt thì đều có thể sử dụng được ờ, Các bạn như các bạn đã thấy thì việc nâng hạ Như các bạn đã thấy thì việc nâng hạ vô cùng nhẹ nhàng khi mà đến một cái chiều cao nâng tối đa nếu như các bạn muốn dừng lại để sắp xếp kiện hàng lên kho kệ thì các bạn có thể dừng lại luôn Xe này ra thì rất là phù hợp với cả những kho xưởng nhỏ có lối đi hẹp Hiện tại thì bên mình thì xe này có bảo hành trong vòng 12 tháng Ngoài ra thì các giấy tờ như COCQ đăng kiểm Nếu như các bạn có cần thì có thể liên hệ với cả mình qua số điện thoại 0868 501 195 Để mình có thể hỗ trợ các bạn nhé Và việc đạp bằng tay thì các bạn có thể nâng hạ Đạp bằng chân thì các bạn có thể nâng hạ bằng tay khi đến chiều cao tối thiểu các bạn có thể ờ, di chuyển dịch chuyển hàng hóa một cách rất là đơn giản Và khi đẩy xuống các bạn có thể kéo hạ xuống như thế này Việc uh, lên xuống nhanh hay chậm thì uh, có thể điều chỉnh tốc độ qua cái càn gạt nha các bạn trong quá trình mà sử dụng lâu dài nếu như là các bạn muốn bảo dưỡng xe cũng như là muốn xe có thể hoạt động nhanh và hoạt động tốt hơn thì các bạn có thể bôi trơn bằng mỡ bò thì các bạn có thể lấy một cái uh, miếng để uh, bao tay hoặc là lấy sổ sơn ấy. Uh, lấy một cái bao tay hoặc một cái sổ sơn để nó có thể quét được cái thanh xích như thế này, cái mắt xích tại vì anh kỹ thuật ở bên mình vừa mới uh, xong sau khi này. Ờ, bôi mỡ và cái này của bên mình thì ờ, cái tay cao của nó rất rất nhiều chủng loại cũng như là model khác nhau nếu như mà cần liên hệ thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0868 501 95 để có các bạn nhanh nhất nhé hẹn gặp lại các bạn ở video sau